ở trong video này là tôi hướng dẫn các bạn à cách cho chỉnh màu sắc à, da mặt ta rồi là làm sao để mịn da đẹp hơn khi anh chị em mình livestream ở trên phần mềm miễn phí OBS thì để anh chị em mình không chờ lâu mà anh chị hãy hướng mắt về màn hình máy tính của tôi rồi đầu tiên là anh chị mình cài đặt cho tôi một cái phần mềm nó có tên là Perfect Cam nhé thì phần mềm này tôi sẽ để đường link để anh chị em tải dưới ở video này các bạn nhé mình sẽ bấm cái đặt này và sau mình bấm vào có các bạn nhé và đợi một chút nó sẽ kích hoạt phần mềm lên này thì phần mềm này có nhiệm vụ là gì là chỉnh à, làm da đẹp màu sắc mặt chúng ta nó đẹp hơn các bạn nhé và chị đợi một chút xíu nha rồi sau khi cài xong là chúng ta sẽ đợi khởi động nhé và mình bấm chữ accept này accept bạn nhé rồi à, bấm gì rồi bấm uh, no thanh đấy no thank you bấm uh, xác nhận này rồi tiếp theo đúng không là các bạn bấm vào bánh răng các bạn này bấm bánh răng đúng không là anh chị mình chọn cái nguồn video của mình nhá đó rồi sau đó gì mình sẽ bấm vào phần là để chỉnh da màu sắc này da mặt mịn da thì bạn bấm vào phần là panel mod này của chúng tôi này đó và bấm full mod này và bây chúng ta sẽ chỉnh da rồi chỉnh da này rồi, rồi các bạn thấy da mịn hơn đúng không đó da mịn hơn rồi này giờ mình chọn vào background filter thì là cho cái background cái phong điệp màu xanh của nó mờ đi các bạn nhá hoặc là anh chị em chọn make make up make up là sao mình chọn cái cái phấn màu mặt này rồi đây cái màu sắc của mặt này ở phần background tôi tắt đi này đó chọn work công việc vân vân giờ các bạn cứ chọn đây nhá để sau cho da phải nó đẹp hơn đúng không đấy mắt này chưa mắt đen này rồi chọn uh, honey này <laughs> thấy chưa rất, rất buồn cười đúng không Ê, <coughs> rồi chọn này đi à <coughs> rồi chọn công việc này Đấy, công việc rồi nhá hãy chọn gốc này rồi sau đó anh chị mình có thể chọn chỉnh những những cái phần đây các bạn nhé son môi này lipstick này vân vân và mắt to mắt nhỏ đây đó tôi, tôi chọn là ô trên này đi Đấy, mắt màu tím nữa các bạn rồi cái này đi ok chưa các bạn cho son môi màu đỏ này <laughs> nó đỏ này đây chưa các bạn u nó đỏ rực rỡ luôn môi đỏ luôn này rồi tôi, tôi chọn công việc đi nó cho bình thường bạn nhé hoặc chọn gốc đi đó để bình thường thôi nhìn nó buồn cười quá sau đó mình bấm vào save and uh, favorites này rồi anh chị chỉnh cho tôi những cái phần này bạn nhé video làm mẫu này đó rồi ok là xong đấy như là à, cái mặt của chúng ta nó đẹp hơn các bạn này thấy chưa đấy rất là trắng trắng trẻo rồi nó mịn màng hơn so với ảnh gốc nãy đúng không đó thì bây giờ tôi bây giờ tôi sẽ gì tôi sẽ mở phần mềm uh, OBS này các bạn nhé ở phần mềm OBS này thì ở phần thiết bị của video này các bạn nhấp ra này thì bạn nhớ chọn cho tôi là cái uh, cái smiley nhá uh, cái smiley là chúng ta đã chỉnh ra màu sắc rồi bây giờ tôi để cái cam thường bạn xem này cam thường thì là đây chưa da mặt nó xấu nó sạm đen nó nám nhiều đúng không bây giờ tôi để cái smiley này bạn xem này là một chút nha đó thấy chưa là da mặt mình mịn hơn đẹp hơn rồi đúng không bạn Đấy, bấm đồng ý này đó rất tuyệt vời đúng không sau đó anh chị mình có thể bấm phát luồng để phát trực tiếp livestream trực tiếp và cuối cùng là tôi đã gì đã hướng dẫn cho anh chị em mình là gì là cách chúng ta chỉnh mịn da sáng da bằng một cái ứng dụng rất tuyệt vời đó là khi các bạn livestream ở trên OS nó đẹp hơn và chị thấy đoạn video này hay giá trị rồi nhá hãy nhớ bấm đăng ký kênh tôi là Phạm Thanh Bình và bấm hình của chuông và nhé và chọn phần tất cả video để tôi à, có động lực tôi làm những video tiếp theo hỗ trợ anh chị em mình cuối cùng là chúc bạn thành công xin chào hẹn các bạn ở video tiếp theo của tôi